chào anh em nhé Đấy, cái video này tôi muốn à, chia sẻ cho anh em cái à, cách lắc giữ tài giữ xỉu Đấy, cái cách lắc giữ tài giữ xỉu nó hiệu quả đến tầm 7 80 phần trăm cho anh em thì à, ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em thứ nhất là giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu nó là cái hàng độc quyền ở bên tôi hàng độc quyền ở bên tôi anh em nhé cái bộ hột tài xỉu này là bộ hột tài xỉu 2020 đấy và tiếp theo đó là cái muốn chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu đấy, cách lắc giữ tài giữ xỉu thì cái cách lắc giữ tài giữ xỉu này nó rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu nhé đấy, thì anh em đi lắc tài xỉu anh em à, giữ được tài giữ được xỉu đấy, thì anh em giữ được là anh em thắng còn anh em không giữ được là anh em thua nhé thì cái ờ, cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này ấy thì anh em nào mà đã đến đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi thì anh em cũng đã được tôi chia sẻ cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cũng đã biết được cái hiệu quả của nó Đấy, mang lại cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu thì anh em có tỷ lệ thắng là rất là cao nhé thì cái bộ hột này trước tiên tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì nó bao cho anh em bao cho anh em luôn cả trẻ hột luôn anh em nhé đấy nhưng mà tôi vẫn thử cái à, tăng tích cho anh em nói chung là nó hoàn toàn pin tang anh em nhé thể sẽ chửi muối cho anh em anh em rất là đều thì à, sau khi test À, cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này rồi thì tôi sẽ và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái à, cách lắc giữ tài giữ xỉu cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em à, mà biết được cái cách lắc giữ tài giữ xỉu này thì anh em đi lắc tài xỉu nó rất là hiệu quả rất là hiệu quả mà nói luôn là nó cho anh em những cái những cái phần trăm thắng rất là cao nhé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 anh lắc anh em lắc bình thường thì cái tỷ lệ của nó nó đi đều cho anh em khoảng 90 đến 95 phần trăm thì nó cứ chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đấy. tiếp diễn nó vẫn là như vậy chén tài chén xỉu 80 phần trăm 90 phần trăm thì tất nhiên là phải có chén phản chứ không phải là không có chén phản nhá đấy ví dụ như chén đấy chén phản đi không bao giờ đứng quá hai chén cho anh em nhé xỉu và sau sẽ là tài đúng không anh em xỉu xỉu tài 11 nút xỉu Đó. nếu mà bộ hột này đi cực kỳ đều cho anh em nhé đấy và cái quan trọng nhất của cái video này mà tôi muốn chia sẻ cho anh em đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cách lắc giữ tài giữ xỉu cái cách chơi hột tài xỉu mới nhất 2020 này anh em nhé thì uh, tôi sẽ vào tôi sẽ test cho anh em và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu Đấy, thì nó quan trọng nhất khi anh em đi lắc tài xỉu nó cũng là cái quan trọng nhất để cho anh em giành chiến thắng nhé. thì cái cách giữ tài giữ xỉu anh em nào mà muốn sở hữu hay là muốn cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy. thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy. đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhé một xỉu này hai xỉu này Đấy bão luôn đây là cái lý do mà tôi nói là cái bộ hột này nó đáp ứng đủ nhu cầu của anh em đấy, thì cái bộ hột này nó đi đều này đấy, tỷ lệ ra bão rất là cao này đấy, anh em có thể giữ tài giữ xỉu được đấy, thì cái bộ hột tài xỉu như vậy thì nó đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em đi lắc tài xỉu được còn gì nữa đúng không đấy. tiếp tục cho anh em giữ xỉu tiếp này một ba ba hai ba bốn một bốn bốn cái này thì nó lên tài Đấy, lên tài thì uh, lên tài thì tôi sẽ giữ tài cho anh em tiếp nhé ba sáu sáu hai bốn năm hai năm sáu ba năm năm năm năm sáu chén này thì nó đã về xỉu về xỉu một hai ba thì uh, anh em nào mà đã theo dõi cái video trước của tôi ấy thì anh em cũng đã biết cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó áp dụng vào những cái thế hột đấy, nó áp dụng vào những cái thế hột thì nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đấy, ví dụ như cái chén vừa rồi đấy là cái chén 556 cái chén đấy là anh em à, phải giữ phải xuống được xỉu nếu mà anh em mà không xuống xỉu anh em giữ tài tiếp là thua đấy nhưng mà vừa rồi là tôi rồi là tôi vẫn đang giữ tài giữ xỉu tôi giữ tài nhưng mà nó lại về xỉu đấy thì nó cũng rất là hiệu quả cho anh em đấy thì video này tôi ờ, chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 chơi hột tài xỉu mới nhất hiệu quả nhất cho anh em đi lắc tài xỉu đi uh, chơi tài xỉu bịp anh em nhé đấy thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em